Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh youtube của Thường Hình Thành Thì hôm nay à, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn à, một dòng sản phẩm à, khá là đặc biệt Đó là dòng sản phẩm Bully trợ bơm Đây là dòng có thể gọi là bơm rời trục Nó chuyên được dùng để bơm các loại có chất đặc sệt Rồi có thể là bột hoặc là các loại keo cũng như là các loại mà hóa chất có tính ăn mòn và có nhiệt độ cao lên đến à, 200 à, độ thì à, ở đây là chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn là à, bu ly trợ bơm của thương hiệu NTB do Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối độc quyền thì à, trước hết <clears throat> à, chúng tôi xin giới thiệu sơ về cái bu ly trợ bơm thì bu ly trợ bơm hiện tại đang có hai loại có à, có hai loại à, chất liệu nó là bu ly trợ bơm đầu inox là mà chất liệu inox và bu ly trợ bơm làm bằng gan thì trong cái bu ly trợ bơm làm bằng gan này có à, nó chia làm làm hai loại đây là bu ly trợ bơm à, bình thường và đây là bu ly trợ bơm có phốt amian thì đây à, tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn là à, phốt amian là gì thì phốt amian là cái này nè đây <clears throat> cái đoạn kéo dài ra đây, đây các bạn là cái này là cá phốt amian còn ở đây ở đây thì cái cái này nó ngay chỗ cái cốt này nó không có cái đoạn kéo dài ra thì à, nó không phải là phốt amian thì phốt amian này nó được dùng à, nhiều trong à, à, công thực phẩm hoặc trong cái, cái cái cái nhà máy sản xuất mà thực phẩm dược phẩm hoặc là những cái cái nói chung là có ảnh hưởng đến sức khỏe thì cái cái phốt amian này được sử dụng thì <clears throat> về à, thiết kế cấu tạo thì à, máy bơm à, đầu bơm bu ly trợ bơm này thì có hai cách lắp như các bạn đang thấy ở đây thì đây là đây là con bơm hoàn chỉnh bu ly đầu inox và đây là động cơ giảm tốc nhãn hiệu tung ly thì đây là cách lắp thường được sử dụng bên cạnh đó là còn một cách lắp nữa đó là lắp với đây là đây gọi là lắp uh, trực tiếp lắp trực tiếp đầu bơm chuyển động trực tiếp còn có một cách nữa là chuyển động gián tiếp thông qua bánh đà thông qua bánh đà đây bánh đà này hiện có à, khía này có rãnh để dùng mà dùng để cái dây của roa mắc vào đây và nó sẽ thông qua một cái động cơ động cơ này sẽ kéo cái bánh đà này chạy và làm à, bơm cái cái cái bu ly này đó thì có hai cách thì hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu sơ về cái um, chúng hôm nay chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu vào cái cái động cơ mà mà lắp trực tiếp này còn à, à, ở video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu rõ hơn về cái um, cái cách lắp gián tiếp rồi thì à, như à, vừa giới thiệu quý vị các bạn thì à, bu ly trợ bơm nó được à, dùng sử dụng rất là nhiều ở trong các cái ờ, ờ, ngành sản xuất ờ, có liên quan đến hóa chất đó, thì đặc biệt là trong các ngành trong bơm sản xuất keo này keo rồi keo hồ dán rồi những cái cái chất đặc sệt ừ, cái này có thể là bơm được tương ớt rồi nữa các bạn nha thì là nói chung là nó sẽ bơm được các cái chất đặc sệt các chất khó bơm á bơm bình thường thì không thể nào bơm được à, thì đặc biệt với cái đầu bơm inox này có thể bơm à, nhiệt độ lên đến à, 200 độ thì à, à, so với các, dòng bơm hóa chất hiện tại thì cũng không có nhiều không có nhiều dòng bơm mà có thể là đáp ứng được cái yêu cầu đó do đó là bu buly trợ bơm à, của NTB là có thể giải quyết được cái bài toán mà bơm được dung môi bơm được các cái chất đặc sệt bơm được đó, chắc là có nhiệt độ cao có tính năng mồ thì là đây là một cái cái cái ưu điểm à, bên cạnh đó thì cái bu ly trợ bơm này có nhiều loại có nhiều loại ở đây là nhiều mức công suất à, mức công suất rồi có cái cái hồng hút xả này thì có đường kính hút xả có nhiều à, khác nhau có nhiều cái cái à, cái đường kính khác nhau à, cái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc làm lưu lượng lưu lượng bơm thì chẳng hạn như ở đây à, mọi người cần ở à, lưu lượng lớn cần à, ở lưu lượng à, bơm được à, nhiều thì cần một cái cái bơm ở họng xả hút xả lớn hơn à, và thì tất nhiên là khi mà chúng ta sử dụng cái à, cái đầu bơm có lưu lượng lớn hơn thì chúng ta cũng phải kết hợp với cái động cơ nó có công suất lớn hơn để mà nó tạo ra cái cái hiệu suất làm việc tương đương thì đó là cái cái cái cơ bản về cơ bản cũng như là cái công dụng của bu ly trợ bơm thì hiện tại là Thuận Hiệp Thành sẽ lắp đặt cái này luôn các bạn lắp đặt luôn à, cái này khi mà à, khách hàng có thể quý khách có thể là mua riêng một cái bu ly này mua riêng một cái đầu bơm này đó, mua riêng đầu bơm à, thì Thuận Hiệp Thành cũng có bán riêng như vậy hoặc là quý khách là có thể làm yêu cầu là lắp thành bộ để mà cung cấp đến à, quý khách quý khách chỉ cần về là à, kết nối với ừ, nguồn điện sử dụng ngay còn à, nếu như mà quý khách muốn thay thế hay là à, chỉ cần mua cái cái động cái, cái đầu bơm này thì chúng tôi cũng có bán riêng cái đầu bơm đây là một cái ưu điểm của um, thêm một cái ưu điểm mới uh, của của đầu bơm uh, trò trục uh, ờ, buli trợ bơm NTB hiện tại là nguồn hàng của Tuần Hiệu Thành uh, do là chúng tôi đang là đại lý phân phối độc quyền của NTB thì do đó nguồn hàng chúng tôi rất là dồi dào um, hàng luôn có sẵn tại kho ở Thuận Hiệp Thanh thì nếu như quý khách có nhu cầu à, mua bu ly trợ bơm NTB thì hãy liên hệ với chúng tôi à, qua hotline trên màn hình hoặc là quý khách à, <clears throat> có thể là comment ở bên dưới cái video để chúng tôi có thể là liên liên hệ tư vấn và trao đổi chi tiết hơn thì video hôm nay chúng tôi xin kết thúc tại đây à, nếu như quý khách thấy hay hoặc là hữu ích thì hãy like, share cũng như là đừng quên ấn chuông để nhận được các video tiếp theo à, về các cái loại bơm, dòng bơm của mà Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối, đang là nhà phân phối. Thì, à, cảm ơn, à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video sau.